thì biết là Paloma thì biết có model là IC365WHA thì đây là cái nội thất bên trong của bếp thì tiếp theo á, là tôi sẽ đóng bếp lại để các bạn có thể xem cái ngoại thất bên ngoài của bếp cũng như là tôi sẽ test tất cả tính năng của bếp cho các bạn được xem hay là ngoại thất bên ngoài của bếp thì ở phía bên dưới bếp á nhưng viên bên cửa hàng chúng tôi sẽ bọc lưới để che chắn lại để phòng chống như trường hợp là chuột sẽ vào bên trong và cắn phá dây điện của chúng ta nên là các bạn có thể yên tâm về vấn đề đấy khi mà các bạn mua bếp ở cửa hàng chúng tôi nó sẽ rất là an toàn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 đây chính máu đã ờ, đạt cái nhiệt độ cao nên là ngọn lửa đã tự động giảm nhỏ lại nhiệt độ bên trái của tôi đây là 300 còn bên phải của tôi đây là 280 thì nó sẽ tùy vào cái vị trí của quay cảm biến á, nó tiếp xúc với cái đáy nồi mà nó sẽ cho chúng ta cái nhiệt độ khác nhau thì để mà khắc phục vấn đề về pin á như mà nãy tôi đã nói á thì khi mà các bạn mua bếp ở cửa hàng chúng tôi á các bạn sẽ được tặng kèm một bộ pin sạc thì nó sẽ bao gồm ở đây là một pin sạc như thế này đi kèm là một ổ cắm sạc với đoạn dây dài 3 mét và cuối cùng là một cái lò xo như thế này cháu đang khổng bệnh thì tuổi thọ của pin sạc này á nó sẽ vào khoảng từ 3 cho đến 4 năm mỗi khi mà các bạn sạc đầy pin thì các bạn sẽ có thời sử dụng được khoảng từ 2 tháng cho đến 3 tháng thì tức là trung bình à, các bạn thì cái thời gian sạc của chúng ta nó sẽ là 18 tiếng thì các bạn có thể để sạc qua đêm hoặc là các bạn vừa sạc vừa sử dụng đều được thì để có thể nhận biết khi nào pin đầy á các bạn cũng có thể quan sát đèn hiển thị ở cống sạc đây <clears throat> khi mà các bạn đang sạc pin á mà cái đèn hiển thị ánh sáng đỏ ở đây thì có nghĩa là pin chưa đầy và khi mà nó chuyển ánh sáng xanh á thì cũng có nghĩa là pin đã đầy rồi thì lúc đó các bạn cũng nên rút sạc ra đây bếp nướng đã đến một thời gian hẹn giờ đây để gần một đống ốc nãy dạ, em bỏ cho nhà tiếng dọn vậy đó, để tiếng bỏ hũ cái hũ này nãy tiếng hũ nắp nắp màu đen đó nắp đen đó nắp đen đó ốc bếp đây bếp nướng đã phá ra sau tính năng hẹn giờ lên phải sẽ khói ra thôi mình cũng chán mình khói ra sau tính năng nước cạn nồi đây chiếc đã khói ra sau tính năng nước cạn nồi đây thì ở cái pin sạc này á nó sẽ có hai cực đó chính là cực âm và cực dương thì bên cửa hàng chúng tôi sẽ em dấu cộng và dấu trừ để các bạn có thể ờ, phân biệt khi mà nhận biết về nhà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 các bạn sẽ móc một một cái đầu lò xo này vào phía trên đầu cực dương dấu cộng viên pin đây nó sẽ có lỗ nhỏ đây các bạn móc vào để chúng ta cố định lò xo lại để khi mà các bạn cho vào sử dụng á, sẽ không sợ xảy ra cái trường hợp nó sẽ bị bung ra sẵn một cái đầu dây trò cho các bạn để mà các bạn có thể cắm một cắm sạc vào để mà chúng ta có thể sạc pin đây thì tiếp theo á tôi sẽ nói về các tính năng của bếp thì đầu tiên ở bếp bên ờ, đây đây là tính năng hẹn giờ của cả hai bếp nấu đây tôi sẽ mở thử và cả hai bếp đây để hiển thị đây ở bên tay trái là hẹn giờ bên tay trái và hiển thị bên tay phải là hẹn giờ bên tay phải đây thì giờ tôi sẽ hẹn giờ biết bên tay trái đây thời gian mặc định là 3 phút các bạn có thể chỉnh tối đa là 90 phút thì ở đây tôi sẽ chỉnh ờ, về 2 phút thôi để thử cho các bạn xem <clears throat> ở đây sẽ có tính năng là nấu nước sôi nấu cơm và nấu cháo đây hàng đầu tiên nấu nước sôi ở giữa nấu cơm và ở trên là nấu cháo thì ở ờ, tính năng á, ờ, nấu cơm và nấu cháo này á, ờ, có nghĩa là cơm chín cháo chín thì bếp sẽ tự động khóa ga thì ở tính năng nấu cơm này á, ở giữa đây thì ở bên Nhật họ sẽ có một cái loại nồi chuyên dụng để mà nấu cơm trên bếp ga như thế này nhưng mà loại nồi đó ở Việt Nam á, thì tôi vẫn chưa thấy được nhập khẩu về nên khi mà các bạn sử dụng tính năng nấu cơm này á nếu mà các bạn có nồi áp suất á thì chúng ta sẽ uh, sử dụng nồi áp suất còn nếu mà không có nồi áp suất á thì các bạn nên lựa chọn những loại nồi mà nó có cái đáy dày thì nó sẽ cho chúng ta cái độ chính xác nhất thì các bạn cũng nên kéo gần gạt lửa và lúc ở dỗ như thế này thì nó cũng sẽ cho chúng ta cái ngọn lửa phù hợp nhất để các bạn có thể nấu cơm ở phía này là tính năng nấu sôi đây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 tính năng nước sôi đây nó cũng đã ờ, tự động khóa ra đây thì ở tính năng nước sôi này á nếu gọi chính xác á, thì nó sẽ là tính năng hâm thì tính năng hâm á, có nghĩa là khi mà các bạn ờ, đợi các bạn sử dụng á, hâm những món ăn những đồ ăn nguội á, chẳng hạn như là canh hay đồ đồ nguội á, các bạn bắt lên bếp và lựa chọn ờ, hàng đầu tiên này thì bếp á, nó sẽ nấu khi mà thức ăn các bạn nóng lên á, thì nó sẽ tự động hâm khoảng một phút thì nó sẽ tự động khóa ra lại nên đây gọi chính xác là tính năng hâm tiếp theo bên tay trái chúng ta sẽ có tính năng rang xào đồ khô đây các bạn sẽ ứng và giữ khoảng từ 3 đến 5 giây đây khi đèn sáng đỏ như thế này thì á, như mà nãy tôi đã nói ở điều kiện bình thường thì quay cảm biến này nó chỉ chịu được nhiệt độ lên đến là 250 độ thôi thì bếp nó sẽ tự động khóa ra. nên khi mà các bạn rang xào những món ăn mà các bạn cần những nhiệt độ cao á, thì các bạn phải kích hoạt tính năng rang xào này lên thì khi đó quay cảm biến này nó sẽ chỉ nhiệt độ từ hai trăm rưỡi lên đến 300 độ thì lúc đó các bạn sẽ có thể rang xào thoải mái kế bên là tính năng chọn nhiệt độ chiên đây các bạn có thể lựa chọn nhiệt độ đây 160 180 hoặc là 200 thì cái nhiệt độ khiến ờ, cáo sử dụng cái nhà của nhà sản xuất á, là 180 độ thôi vì là theo nghiên cứu ở bên Nhật á, khi mà các bạn chiên dầu ăn ở nhiệt độ quá 200 độ qua nhiều lần á, nó sẽ sản sinh một hợp chất gây ung thư rất là hại cho sức khỏe nên đó là lý do nhà sản xuất họ thiết kế á, cái nhiệt độ tối đa ở đây á, là 200 độ và cái nhiệt độ khiến cáo sử dụng á, là 180 độ đó là vì đảm bảo lợi ích sức khỏe của chúng ta